thì cái này máy này che về mình phải kéo ra chút rồi cái bôi xuống ừ. chỉnh cái này cho nó nằm cho thấy chữ ha dạ, không mới thì à, ok đó ok ha ok vậy đi cho nó hơi chú xuống chút chào các bạn hôm nay à, rẻ hơn khuyến mãi xin à, giới thiệu đến các bạn à, một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật hiệu là Paloma con này là model của nó là IC800B mã số của nó là mỗi bếp nó chỉ có một cái mã số duy nhất thôi nhà sản xuất họ quản lý bếp bằng cái mã số mã số của nó là 901730 901730 bây giờ ờ, tôi sẽ giới thiệu nội thất bên trong bên ngoài của bếp cho các bạn xem con này thì giá là 2 triệu con này hình thức nó vừa phải thôi chứ nó không có được đẹp nên giá nó chỉ có 2 triệu thôi đây đây là cái mâm nướng vỉ nướng còn đây ờ, là hình thức của bếp đây con này thì nó không có đẹp đâu nó chỉ hình thức nó vừa phải thôi nên giá nó rẻ mà có 2 triệu thôi bếp này thì có khách đặt rồi bây giờ tôi ờ, đi chim để cho khách xem nắp đi chim để cho khách xem ờ, chức năng của bếp trước khi giao bạn nào mà thích dòng bếp này á thì các bạn ờ, các bạn nếu mà các bạn xem đang xem trên YouTube và Facebook á thì các bạn để lại nhắn lại số điện thoại thì có sẽ có nhân viên của shop sẽ liên hệ để mà gửi hình đến cho các bạn bếp này thì đã có khách đặt rồi nếu mà bạn nào quan tâm thì ờ, vui lòng ờ, nhắn số điện thoại thì sẽ có nhân viên ờ, của khách ờ, tư vấn gửi những cái mẫu bếp ờ, có kiểu dáng và giá tiền tương đương pin năng xả gió bếp sử dụng một cặp pin đại bếp sử dụng một cặp pin đại bây giờ tôi sẽ lắp pin vào ha tắt đèn cho các bạn nhìn dễ nhìn ngọn lửa đó ngọn lửa xanh đẹp đây là cần gạt điều chỉnh lửa lớn nhỏ đây bây giờ tôi sẽ thổi cho lửa tắt đi tôi sẽ, sẽ thổi cho lửa tắt đi để ờ, để thử cái chức năng là khóa ga khi mà gió thổi làm tắt lửa một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng chống trào tức là hàm ý là nước trào ra làm tắt lửa thì bếp sẽ khóa ga đang đi ly kim thử này giao bếp đây là bây giờ tôi sẽ thử uh, bếp bên trái nè bếp bên phải nè bếp nướng nè bếp đã khóa ga đây là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng chống uh, chống trào tức là nước trào ra ý của người ta là nước trào ra làm tắt lửa thì bếp sẽ khóa ga nhưng mà các bạn lưu ý cái ờ, cái đầu chia lửa này nó cao hơn mặt bếp do đó nước có trào ra thì nước nó chỉ nằm ở trên mặt bếp thôi không ờ, rất ít trường hợp mà nước trào làm tắt lửa chỉ khi mà nước trào nhiều và nó có bọt nó có bọt mà nó phủ kín được cái đầu chia lửa này á, thì bếp nó mới khóa ga nên ờ, nếu mà gọi đúng cái bản chất của nó ta phải gọi là khóa ga khi lửa tắt lửa tắt thì có thể là do gió gió thổi làm lửa tắt hay là hay là nước trào ra làm lửa tắt đó thì ta mới gọi như vậy nó mới đúng bản chất chứ mà ta gọi là chống trào là người bán không có hiểu quảng cáo tầm bậy sẽ gây hiểu lầm cho khách ha đó đó là chức năng ờ, khóa ga khi ờ, lửa tắt lửa tắt thì do đây là tôi là thổi cho lửa tắt tiếp theo ờ, tôi thử chức năng là khóa ga khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt này để tôi thay cho hai cái đáy nồi trong quá trình đun nấu trong quá trình đun nấu nếu mà có nước trong nồi á, thì các bạn đun nấu thoải mái thôi không có vấn đề gì nhưng mà nếu mà có nước cạn nồi các bạn quên đó. các bạn quên nước cạn nồi thì bếp nó sẽ khóa ra đây là ta tôi đang thử chức năng là khóa ra khi ờ, nước cạn nồi một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng chống cháy nồi gọi như vậy là không có đúng tại vì ờ, nhà sản xuất họ cài đặt cái nhiệt độ của cái đầu cảm biến này cái nhiệt độ của cái đầu đầu cảm biến này là hai trăm rưỡi độ thì bếp nó mới khóa ra đó nhiệt độ của đầu cảm biến đó là hai trăm rưỡi độ thì bếp mới khóa ra ở hai trăm rưỡi độ là dưới đáy nồi nó đã có một lớp cháy nhẹ rồi nên mà người bán mà quảng cáo là chống cháy nồi là người bán không có hiểu ta phải gọi đúng tên của nó là khóa ga khi nước cạn nồi và các bạn lưu ý là đáy nồi nó phải đủ hai trên 250 độ thì bếp nó mới khóa ga nếu mà các bạn ở nhà mà các bạn sử dụng nồi nhôm đáy mỏng mà đặc biệt là nếu mà gian bếp nhà bạn mà nó có gió lùa thì nó sẽ làm nguội cái nồi nó không đủ hai trăm rưỡi độ thì các bạn thử cao buổi nó cũng sẽ không khóa đây bếp bên trái nó đã tự động giảm nhỏ lửa rồi nè lúc này cần gạt điều chỉnh lớn nhỏ không có thay đổi thì súng đâu đó bên phải nó cũng đã tự động giảm nhỏ lửa rồi khi mà nhiệt độ đáy nồi mà trên 200 độ á, thì đầu tiên là nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại và nếu mà nhiệt độ đáy nồi mà nó tiếp tục tăng lên á, thì đề bếp nó sẽ khóa ra bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem bếp bên trái bên trái đang là 220 203 đó khi nào mà nó tiếp tục tăng lên đến trên khoảng 250 thì nó sẽ khóa bên phải bên phải cũng 220 230 các bạn ờ, muốn biết chính xác thì các bạn phải có cây súng này để các bạn đo cây súng để đo nhiệt độ này nè cây này giờ cũng rẻ thôi chỉ tầm ờ, vài trăm ngàn là có rồi tùy theo các bạn mua loại tốt hay là loại vừa đây ở đây bếp bên phải đang là 245 độ nè bếp bên trái bếp bên trái nó khóa rồi bếp bên khóa, trái nó khóa rồi tóm lại mà đáy nồi á đáy nồi nó phải là từ hai trăm rưỡi trở lên thì nó mới khóa ha rồi bếp bếp bên phải khóa luôn rồi đó cái bên phải khóa luôn giờ tôi sẽ thử lửa đây công tắc công tắc bếp vẫn đang mở ha thử lửa bên trái nè thử lửa bên phải nè đó bếp đã khóa ra khi mà đáy nồi nó đạt trên 250 độ thì nó mới khóa và để biết chính xác nó có trên hai trăm rưỡi độ hay không á, thì các bạn phải đo bằng cây súng đo nhiệt độ này chứ các bạn không có thể dựa vào cái cảm nhận của các bạn được cảm nhận là mình biết nó bao nhiêu độ tóm lại là phải có dụng cụ để các bạn đo nếu mà muốn ờ, các bạn cây súng này giờ nó cũng chỉ tầm hai ba trăm ngàn thôi cũng rẻ mà ai mua cũng được các bạn muốn biết chính xác gì thì mua về đo ha à, vừa rồi là tôi đã thử hai chức năng là khóa ga khi ờ, lửa tắt do gió thổi và khóa ga khi nước cạn nồi thì đây là dòng bếp cơ bản nó chỉ có hai chức năng cơ bản đó thôi uh, bếp thì sử dụng một cặp pin đại bếp sử dụng một cặp pin đại nếu mà các bạn sử dụng ờ, những cái loại pin Việt Nam như là con thỏ con ó Pinaco loại pin này ờ, sử dụng cho bếp ga Nhật à, nghe luôn đi vuốt lên nghe luôn đi. con thỏ con ó Pinaco loại pin này sử dụng cho bếp Nhật chỉ được khoảng 15 ngày thôi các bạn tránh ra hay là Panasonic màu xanh Toshiba Maxell màu đỏ loại này à, giá bán lẻ 22.000 một cặp sử dụng cho bếp ga Nhật được 20 ngày 30 ngày từ 20 cho tới 30 ngày các bạn cũng tránh những loại pin này ra bếp ga Nhật á, nó hao pin hơn bếp ga Việt Nam là tại vì thứ nhất khi mà các bạn mở công tắc để các bạn sử dụng một bếp á, thì nó sẽ đánh lửa cả hai bếp nấu và đánh lửa cả bếp nướng luôn đó là thiết kế mặc định của nhà sản xuất mục đích là để đốt ga thừa nếu mà nó có rò rỉ do nhà sản xuất họ đặt cái ờ, cái an toàn lên hàng đầu mà nên họ thiết kế là khi mà mở một bếp thì nó sẽ đánh lửa cả hai bếp và đánh lửa cả bếp nấu và đánh lửa bếp nướng luôn ngoài ra pin đó là nó dùng để điều khiển cái chức năng ờ, khóa ga tự động này nè pin nó dùng để điều khiển chức năng khóa ga tự động nên nó hao pin hơn bếp ga Việt Nam thì các bạn tránh những cái loại pin này ra ha nếu mà có điều kiện thì các bạn mua những loại pin alkaline các bạn ra siêu thị mua cái loại pin alkaline giá nó khoảng uh, ờ, pin giá khoảng 90.000 một cặp nó có rất nhiều hiệu nó có rất nhiều hiệu Panasonic Toshiba uh, Maxell cũng có uh, rồi Fujitsu có rất nhiều hiệu thì uh, giá 90.000 một cặp sử dụng cho bếp Nhật được khoảng uh, loại này nè loại bếp này thì sử dụng được khoảng từ 6 đến 8 tháng ha loại này sử dụng được từ 6 đến 8 tháng đó ở đây ờ, shop chúng tôi ờ, tặng cho khách một viên pin sạc ở đây tôi sẽ ờ, hướng dẫn sử dụng pin sạc các bạn à, móc cái lò xo vào cái đầu dương của viên pin này móc vô rồi móc và nó dính nó treo như vậy là được ha đó, móc cho nó dính nó treo treo toàn ten vậy là được nè rồi các bạn lắp viên pin sạc vào bếp cực âm thì à, ta xoay vô trong đó bây giờ tôi mở bếp lên nè đó pin sạc này á sạc một lần đầy thì sử dụng được ờ, từ 2 ờ, đến 4 tháng tùy theo các bạn sử dụng ít nhiều và khi mà pin pin nó hết á, thì các bạn cắm sạc để các bạn ờ, các bạn cắm sạc để các bạn sử dụng tiếp thôi đây bây giờ tôi sẽ cắm sạc đây viên pin này thì nó đầy sẵn rồi đầy sẵn rồi lấy pin khác cho <coughs> viên này nó đầy rồi nên ờ, nếu mà tôi sạc thì ờ, tôi cắm sạc thì các bạn sẽ không thấy được cái ánh đèn của trên cái cục sạc tôi lấy cục khác đây khi mà pin nó dưới 100 phần trăm đang sạc vô á, thì đèn cái trên cục sạc nó sẽ báo màu đỏ còn trường hợp mà pin nó đầy <coughs> trường hợp pin nó đầy á, thì đèn trên cục sạc nó sẽ chuyển sang, chuyển sang màu xanh thời gian mà để sạc đầy á, từ 10 16 ờ, cho tới 18 tiếng 16 cho tới 18 tiếng và là các bạn vừa sạc vừa sử dụng bình thường ha cái đầu sạc là tôi đã đã gắn sẵn đây rồi vừa sạc vừa sử dụng bình thường không ảnh hưởng gì hết sạc một lần đầy thì sử dụng pin ờ, sử dụng bếp được 2 cho tới 4 tháng từ 2 cho tới 4 tháng và uh, thời gian để sạc đầy pin đó là 16 cho tới 18 tiếng ví dụ tối các bạn cấm điện các bạn sạc sáng dậy nó đầy thì rút ra vậy thôi không ảnh hưởng gì bếp này ờ, không có chức năng hẹn giờ nếu mà muốn hẹn giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn muốn hẹn giờ thì các bạn phải lấy ờ, lấy pin ra ha muốn hẹn giờ các bạn phải lấy pin ra các bạn sẽ sử dụng cái ổ ờ, cái cái cục nguồn này cái, cái cục sạc này nè cục sạc này để cấp điện cho bếp cục sạc này để cấp điện cho bếp các bạn à, nếu mà các bạn à, không không có pin thì các bạn có thể cắm cục sạc này các bạn sử dụng trực tiếp cũng được không ảnh hưởng ha còn muốn hẹn giờ á muốn hẹn giờ thì các bạn lấy cái ổ hẹn giờ này đây là ổ cắm hẹn giờ ổ cắm hẹn giờ này nó sẽ cho phép ta hẹn từ 1 phút cho tới 60 phút khi mà nó đếm lùi về không nó đếm lùi về không nó ngắt điện ngắt điện ngắt điện cung cấp cho cái ờ, cái cục ờ, ngắt điện cung cấp cho cái ờ, cái cục sạc này thì bếp nó sẽ khóa ra đây bây giờ tôi đang thử đây à, cái cục sạc này ta cắm vào cái ổ hẹn giờ này ổ hẹn giờ này ta sẽ hẹn giờ từ 1 ờ, phút cho tới 60 phút ở đây đang tôi đang thử là hẹn một phút khi mà nó đếm lùi về không nó ngắt điện cung cấp cho cục sạc thì bếp nó sẽ khóa ra và lưu ý là cái pin trong hộp pin này các bạn phải lấy ra thì mới hẹn giờ được nha các bạn phải lấy pin trong hộp pin ra rồi nó đếm lùi về không nó ngắt điện ngắt điện cung cấp cho cái củ sạc ngắt điện cung cấp cho củ sạc thì bếp nó sẽ khóa ra ta lợi dụng cái tính năng này để ta hẹn giờ thôi đây bếp à, khóa ga công tắc bếp vẫn đang mở đó là chức năng hẹn giờ hẹn giờ thông qua cái ổ cắm hẹn giờ ờ, còn <clears throat> nếu mà các bạn không muốn hẹn giờ nữa thì các bạn rút ra các bạn rút ra các bạn ờ, lắp pin vào các bạn sử dụng bình thường thôi đấy lắp pin vào sử dụng bình thường pin vào sử dụng bình thường đó bếp này à, được bảo hành một năm trong vòng 10 à, ngày đầu nếu mà có lỗi thì tôi à, sẽ đổi bếp mới cho khách bếp được bảo hành một năm trong vòng 10 ngày đầu nếu mà có lỗi thì tôi sẽ đổi bếp mới cho khách à, thực tế khách khách hàng của tôi sử dụng trong vòng nếu mà gia đình mà bốn người ngày nấu ăn à, hai buổi thì à, một bình ga sử dụng được khoảng 2 tháng rưỡi một bình ga à, sử dụng được hai tháng rưỡi là cũng là gọi là tương đối tiết kiệm so với bếp Việt Nam rồi bếp Việt Nam chỉ tầm khoảng hơn tháng rưỡi là nó sẽ hết còn thằng bếp Nhật này thì nó được gia đình hai tháng rưỡi gia đình 4 người ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga sử dụng được hai tháng rưỡi à, với cái số tiền mà 2 triệu á các bạn mua bếp á thì chỉ sau 2 năm thì ờ, tiền ga tiết kiệm được sẽ ờ, bằng với tiền các bạn mua bếp con bếp này thì tôi đã bán rồi ở đây là tôi đang thử cho khách xem trước khi giao cho khách bếp này thì đã bán rồi ha bếp này đã bán rồi nếu mà các bạn ờ, quan tâm đến dòng sản phẩm này á, thì vui lòng để lại số điện thoại ở trên Facebook hoặc là hoặc là YouTube các bạn comment để lại số điện thoại sẽ có nhân viên của shop tư vấn cho các bạn Ờ, rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống phân phối ờ, bếp ga nội địa Nhật trên khắp cả nước. Nếu mà các ờ, các cửa hàng kinh doanh bếp ga mà muốn lấy về bán lại thì liên hệ với anh Nam qua Zalo và Facebook 0909 306 149 để có giá ưu đãi dành cho đại lý. Các bạn có thể đọc vào cái nếu mà xem YouTube trên TV á thì các bạn có thể đọc vào cái từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi để ờ, đón xem thêm những cái ờ, sản phẩm khác của chúng tôi vào ngày mai đừng quên ờ, click vào nút đăng ký subscribe và giới thiệu cho bạn bè mình cùng xem xin cảm ơn và hẹn gặp lại rồi bấm nút này để dừng nè dấu chéo này nè cái này là youtube nè cái này là facebook nè đó, xong này kéo ra yeah. Dạ. rồi, xong xong chưa chưa rồi, mình tút này. Không ok.